开，在江西，不同的进入我们内陆地区，全国的公路大路，每天每小时。 Hello, quý vị thấy ở trên màn ảnh đó là à, cái cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến vào năm 1933 mà trong cái bộ phim gọi là Trường Chinh của giặc Tàu đó thì quý vị biết rằng là khi xưa mà lúc mà Hồ Chí Minh cướp chính quyền á, thì ờ, vào năm 1945 thì đất nước mình sử dụng gọi là cái cờ đỏ sao vàng mập đây nè rồi đến 1955 ờ, cho đến hiện nay là cờ đỏ sao vàng ốm quý vị thấy đây là một cái cái sự mà nhục nhã vô cùng khi mà người Việt Nam không làm nổi được một lá cờ của chính mình mà mà phải lấy cái lá cờ nguồn gốc nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến của giặc Tàu nha rồi bởi vì đó quý vị thấy TV256 phải chọn cái cờ đỏ sao cờ vàng ba sọc đỏ nè thành ra cờ vàng ba sọc đỏ nó là cái cờ truyền thống nó phát nguồn từ từ thời cái nền vàng là của thời Hai Bà Trưng Thấy không? đầu vôi phát ngọn cờ vàng Thấy không? Rồi cảm ơn quý vị đã lắng nghe nhé.